cả quý vị các bạn đến với cái video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay uh, có thực tế cho bà con một ít chuối uh, điện máy đã cường lên đã chuẩn bị sẵn rồi uh, thì thực tế qua cho bà con uh, tất cả những dòng máy thái chuối cũng như là bằm cỏ đa năng uh, do điện máy cường lên uh, sản xuất thứ nhất thì uh, bên điện máy cường lên sẽ giới, thiệu trước và cũng như thử trước cho bà con cái dòng máy thái chuối hai chức năng Đấy thì trước tiên là chức năng thái thô của máy thì bà con uh, trực tiếp uh, lấy máy về ghi vào dòng điện 220 và trực tiếp uh, cắm điện vào thôi thì máy sẽ chạy Đấy thì bà con có thể thấy là nó đang ở trên một cái rãnh nhỏ uh, đi vào vô to thì là chức năng thái thô của máy. Đây thì uh, nó sẽ có miệng cương ngang. Đấy, bắn trực tiếp ra ao hồ luôn nhé Đấy bà con khá là dễ dàng luôn. Đấy hiện tại ao đang rút cạn thì bình thường mực nước nó sẽ đến uh, ờ, sắp sắp ở đây luôn. Thì nó sẽ trực tiếp xuống ao hồ luôn. Đây là cái ao này họ đang rút cạn nên là à, ờ, chuối nó bắn ờ, đi thì ở cái mức này thì bình thường bà con nó sẽ ở mặt nước luôn nên là cũng khá là dễ dàng bà con có bánh xe di chuyển uh, ra phần ao hồ Đấy thì bây giờ đang điều chỉnh lại cái phần chức năng thái thô của máy Thì uh, hiện tại thì bà con uh, sử dụng con máy này thì uh, đây Thì cứ uh, trực tiếp cắm vào một cây chuối thì bà con có thể thấy trên video nó chỉ mất khoảng tầm độ 10 đến 10 giây thôi đấy 10 giây thì bà con đã xong được cái phần một cây chuối rồi à, có đường kính khoảng tầm 20 phân đấy thì sau đây thì bản kỹ thuật sẽ chuyển đổi chức năng từ thái thô sang thái mịn à, bằng cách à, chuyển đổi dây cu loa đấy, thì bên sau nó sẽ có một con ốc khóa thì bà con sẽ vặn ra đấy vặn ra theo ngược chiều cương đồng hồ đấy bu ly thì có hai rắn nha bà con chú ý nhá rắn trên thì nó là thái thô còn rắn dưới thì nó là thái thái mịn Đấy, khá là dễ dàng luôn này. Bà con chuyển đổi thì trong ờ, vòng ờ, chưa đầy ờ, một phút thì bà con đã chuyển đổi được rồi. Đấy, điểm lưu ý khi sử dụng là bà con nhớ vặn chặt con con khóa ốc ở phía sau nhé để cho nó căng dây cu loa ra. Đấy, nếu bà con vặn lỏng thì sẽ ra những hiện tượng nó bị hay bị trượt dây cu loa và nó sẽ không được đủ cái lực khỏe để chém vào cái chuối. Đấy, tiếng máy cũng đang nghe rất khác rồi. Máy khỏe hơn. Đấy, bà con đút từ trên xuống. bà con ờ, với cái tốc độ thái vịt như thế này thì bà con có thể cho gà vịt ăn được đấy còn đối với dòng thái thô thì sẽ cho trâu bò cũng như là ờ, trâu bò cũng như là dê đấy, còn đối với dòng thái vịt thì bà con chăn nuôi gà vịt heo sẽ nhận lâu hơn là thái thu một chút thời gian nó rơi vào tầm một 30 giây thì bà con sẽ xong một cây chuối đấy thì sau khi đã thử hai chức năng của máy thì bà con cũng thấy được cái đồ hiệu quả của cái máy bằm cỏ bằm chuối hai chức năng đấy và đối với giá máy hiện tại thì thông báo luôn cho bà con giai đoạn cuối năm này thì là cái máy motor 2,2 kg hai chức năng thì giá là 4 triệu ba còn đối với dòng uh, uh, 1,5 kW thì giá là 3 triệu 9 đấy giá đang khá khá là ấy rồi khá khá là mềm rồi thì bà con có thể uh, sắm sửa một con thì sau đây sẽ thử cho bà con luôn cái dòng máy thái uh, mịn một chức năng uh, ờ, rút từ trước vào đấy thì đối với những bà con mà tay yếu hoặc uh, khó khăn thì có thể dùng con máy thái uh, ngang như thế này ngang đấy thì bà con có thể bấm giờ này bà có thể thấy tốc độ thái chưa đến chỗ của bà con một phút luôn nửa phút luôn nó chỉ rơi tầm độ 30 giây thôi bà con đã thái được xong một cây chuối dài khoảng tập được hơn hơn một mét và còn được kính khoảng độ tầm 15 phân Đấy, đối với những cái chuối 20 phân thì bà con chú ý là mình nhấp nhả vào nhất thì nó sẽ ờ, ok hơn Đấy, thì ngoài ra còn số còn có một đến hai cái chuối này sẽ thử tiếp cho bà con những cái dòng máy 1,5 kW cũng như là dòng máy thái thô Đấy, là dòng 1,5 kW à, chạy điện 220 à, 2 HP đang có giá là 2 triệu 6 à, ờ, tại điện máy Cường Linh Đấy, thử luôn cho bà con chức năng à, thái mịn của cái dòng 2 triệu 6 này vào anh em thì nó sẽ ra thôi Đấy, bà con có thể thấy được này đối với dòng 1.5 ống thì nó sẽ khỏe hơn bà con có thể thấy là nó ra nó ăn cực kỳ ngọt luôn Đấy, sản phẩm ra của bà con đây đây nhé tôi những cái dòng máy 1,1 kW thì đối với bà con nào nếu sử dụng mà để thái tăng trại thái nhiều thì có thể cân đối qua sử dụng cái dòng máy 1,5 ờ, kW này 1,5 kW thì bà con có thể ờ, cho trực tiếp gà vịt ăn được luôn Đấy, sau đây thì ờ, sẽ sử dụng để test thử cho bà con cái dòng máy thái thô motor chạy motor 1,5 kW cửa ngang đối với dòng thái thô này thì nó sẽ phù hợp để bà con chăn nuôi cũng như là chăn nuôi cá để được tiếp bán thẳng trực tiếp ra ao luôn thì nó sẽ là theo hướng cửa ngang đấy, máy tay cũng khá là êm luôn thì khi bà con đút cây chuối vào này đây, thì đây là góc quay của bà con cứ sử dụng này đấy, mình sẽ đút cây chuối vào bắn đi cực kỳ xa luôn nhá để cho bà con có thể thấy nó bay ra phải tới khoảng độ tầm uh, 5 đến à, ờ, 6 đến 7 mét đấy khá là xa đấy đường kính cây chuối 20 phần bắn tít ra tận ngoài kia thì nó phải rơi vào tầm độ 6 đến 7 6 ờ, đến 7 mét thì bà con trực tiếp bắn được xuống ao hồ luôn nhá. Đối với dòng máy thái chuối cửa ngang này thái chuối, chuối cửa ngang hiện tại đang có giá là 3 triệu 900 nghìn đấy thì bà con có thể uh, tham khảo đấy những cái dòng máy như thế này thì uh, điện máy cường lên xin nhắc lại giá bán của từng máy À, đối với cái dòng máy thái hai chức năng vừa bằm cỏ vừa bằm chuối à, thì giá là motor 1,5 kW giá là 3 triệu 900 nghìn còn lắp motor 2,2 kW giá là 4 triệu 300 còn đối với dòng máy thái mịn đút cửa trước vào à, motor 1.1 thì đang là giá 2 triệu còn motor 1.5 giá là 2 triệu 6 còn đối với dòng bằm thô 1,5 kW dây đồng thì nó sẽ là 3 triệu 9 Đấy, tất cả thì uh, à, đã hỗ trợ tiền cước cho bà con rồi thì bà con nào ở xa thì uh, có thể liên hệ qua số điện thoại để dưới góc màn hình đây để được uh, báo giá báo giá thì đã báo giá cho bà con rồi thì uh, bà con có thể tham khảo còn nếu như bà con nào ở gần thì có thể qua địa chỉ 36 cổ điển A tứ hiệp thanh trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại uh, dưới góc màn hình đây và để được đến trực tiếp cơ sở sản xuất để thử máy đấy ở đây thì có sẵn chuối cho bà con nếu như bà con nào không chuẩn bị được chuối thì có thể có sẵn chuối cho bà con luôn Đấy, à, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. À, nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. chân thành cảm ơn.